các bạn của các bạn của ông các chú này nào anh ok thôi được rồi ờ, ok hết dịch xong rồi em mới chụp anh nam xuống nhé thằng nào em với anh nam có học nó luôn một buổi nhé okay. alo anh này bay con này không dạ yeah. bay con này không lâu lắm không bay không không, không sợ không không ấy được đây là thằng cò nhà em nó bơm. Bây giờ em đang đang đang đặt chế độ như nào? Thôi nhưng thôi tốt tốt nhất từ từ. <laughs> Ừ, không không được không được. Tốt nhất là cứ từ từ không anh làm phát là tan luôn đấy. <laughs> Cứng luôn. Cái này bao Alo. Mấy trăm triệu thôi, mấy chục. Bác bay về đâu cả? À? Mấy chục triệu đấy con. Ờ. Bác có kênh YouTube không? À, bác